一人で。うん。恋人は。 <laughs> いない。ね、好像又这。你希望。新朝、新朝。おはようございます。お元気ですか。はい、はじめまして。新朝。新朝、你在上面签东西。 còn đây là em tình em tình em tình em tình ít tuổi hơn thư hay sao em tình à. à. tình ờ, à, chân trong mời mười ờ anh giang ờ, ờ. sang lên xe đi sang lên chào mời ờ, sang lên trước đi <laughs> giờ mình sẽ di chuyển đi uh, có ngọc phê người nhá mỗi người một kênh. <laughs> Thế thì uh, chắc là Sam là biết nhiều rồi nhưng mà còn hai anh em thì này lần đầu tiên mình cũng được uh, nói à, chuyện nhìn thấy trên uh, trên Facebook của anh Tuệ thực sự là cũng uh, gần uh, từ năm 2017 sau khi mà mình về nước từ bên Nhật về thì ít sử dụng tiếng Nhật nên là đôi khi là cũng quên nhiều một chút nữa thì anh em mình sẽ trò chuyện tiếng Nhật chút nhỉ <laughs> đấy là sửa ờ, trường của em rồi anh làm việc ở ờ, Nhật Bản là bao đô? anh làm được 3 năm 4 tháng 3 năm 4 tháng à? sang nên sang nên uh, ờ, cô vật cho thành nhưng mà Sam đến Việt Nam là từ năm bao nhiêu nhỉ? Sam nhỉ? À, hơn một năm rồi. À, một năm rồi. À. Nghe Tuệ nói thì uh, có vương em Sam là em đến à, Việt Nam, khi đến Việt Nam là đã học tiếng Việt rồi mọi người. Nên là khi uh, tiếp xúc giao tiếp với em cũng rất là dễ. Sam học có 6 tháng tiếng Việt mà nói. Hay là tốt nhỉ? Ui, 6 tháng à, trước Giang phải mất uh, gần 2 năm hoặc là bên Nhật chỉ ăn uh, với đi nói chuyện với các bác uh, người Nhật ở bên đấy mình mới biết được nhiều không là mình không biết được đâu vì tiếng Nhật nó rất là khó tiếng Nhật khó nhưng mà anh cảm nhận người Nhật rất là dễ tính và hài hòa Yasashi à, người Nhật à? Ừ. à. Việt Nam cũng dễ tính, à. thân thiện nhưng mà Sam là bên Nhật là ở tỉnh nào bên Nhật nhỉ? Em ở tỉnh Chiba. À, tỉnh Chiba. À, một tỉnh không? khá là xa. Anh biết không? Có biết mà. Trước là Giang có đến tỉnh Chiba với là lên núi Phú Sĩ rồi. À. Vì là trước là mình à, làm ở tỉnh à, Kanagawa. À, tỉnh Kanagawa. Kanagawa. Thì, dạ. uh, giáp với uh, Tokyo đấy. Đi uh, tàu Shinkansen thì hết khoảng uh, một tiếng hơn rồi đấy là đến ở bên Nhật Giang à, thấy là rất là tiện lợi về cái vấn đề mà đi lại đi tàu ấy rất là nhanh từ Bắc vào Nam là trong vòng có hai hơn hai tiếng là đã vào đến tận miền Nam rồi Hiroshima rồi anh em tắc lên trên view cho đẹp à, lên trên đi lên trên đi à, đi tìm mãi mới à, thấy một cái quán cà phê mọi người ạ hôm nay thì mọi người nghỉ hết tại vì đang chuẩn bị diễn ra cái lễ hội uh, hoa tớ dày đây cũng cà view khá là đẹp Chào anh nhá vâng. Chào anh nhá À đây có một cái bể uh, cá coi rất là đẹp này Cá coi của bên Nhật thì không biết là có phải không nhưng mà Nhưng mà cá coi chính gốc của bên Nhật khá là đắt luôn mọi người nhé còn hàng tỷ cũng có, trăm triệu cũng có đây cho nó ấm cho rộng Sam ngồi đây này Tự tay nấu Hôm nay Sam phải vào bếp đúng không anh nhỉ? Hả? Có chứ, tí về rồi ấy Ở nhà rồi xem hoàn Mua cái gì mà được biết được thôi. Có gì? Anh đào Việt Nam Thế có mặc uh, kimono đi không? không mặc à? Đẹp quá à, Đẹp quá Nhưng mà Sam có mang bộ kimono nào về không? Về Việt Nam em nói là Yukata tôi à Yukata anh biết Yukata được có có có anh chưa thấy em mặc bao giờ <laughs> không nó nào mặc được nhỉ vâng. sáng mai mặc đi sáng mai giải không sáng mai mặc xong rồi anh em mình ra đây quay ở ngoài quảng trường này. sáng mai á ừ <laughs> nhưng mà mặc yukata khó quá nó khó à <laughs> sáng mai mặc thử nhá bộ em như nào nhỉ chưa hình dung nhá à thế thì em có hai hai bộ à em bảo à cho bạn này mặc một bộ để quay ok được hay đấy nhỉ thế sáng mai hai chị em mặc thế tâm tâm này trở thành cô gái nhật à đi, chơi hội nhỉ à đi chơi hội ừ, sáng mai sáng mai mới sáng có mai ừ, sáng mai sẽ có nhiều trò chơi đấy dạ, vâng. các trò chơi ờ, đánh quay rồi văn hóa văn nghệ ở ngoài này múa hát thì mai hai chị em làm hai bộ à. trưa nay thì hai chị em mặc quần ông mông à. Tâm cũng có quần áo mông rồi, còn ngày hôm nay xem Hôm nay tạm thời cho hóa trang thành cô gái mông đấy ngày mai làm cô gái Nhật. Bộ gì tên là gì nhỉ? Yukata. Cái gì cơ? Yukata. Yukata. Yukata. Yukata là giống như kimono. À. Nhưng mà nó gọn hơn này không phải à, mặc phức tạp hơn một chút nó không phải bộ truyền thống mặc hè thôi à mặc mùa hè à kimono thì nó mặc ờ, cho trời lạnh hơn đúng không trời rét hơn mùa đông yukata à, à kimono mà là khi nào cũng cũng mặc được à khi nào mặc à. được em muốn xem này anh thích ra nào Thế em sang ngồi cạnh chị đi các rồi với chị đi dạ, cho còn gì nữa Tâm Tâm là còn e thẹn mọi người ạ Chưa quen Cho anh lâu lâu lóng vâng. nhiều nhiều sữa ừ. Sam Sam em, em chọn món nào đấy Ở à, bên món ờ, đồ uống nào đi Chọn món nước à thì vì uh, thứ nhất là sở thích của người Nhật thì uh, nó khác hơn một chút chỉ uống cà phê uh, nước ngọt thôi hay là uống rượu chiu <laughs> hai nghề đẹp chọn trước ở Việt Nam thì uh, Sam thích uh, đồ uống nào ba anh em mình làm giống nhau nhỉ <laughs> ừ. gọi gọi một kiểu là ừ, kiểu. nhiều quá rồi sao không gian này cũng rất là thoáng bạn người bớt menu đi anh ạ à. nhiều quá nên là có nhiều sự lựa chọn đấy chọn luôn em uống sinh tờ vô sinh sinh bơ Singtober bơ Tâm Người đẹp Tâm à, Cho mình một trà gừng nữa Ô, hạt hướng dương này tiếng Nhật nói là gì nhỉ Sam nhỉ? Anh quên mất rồi. Thì mau vào Ồ. Ui rồi dài đấy. Đọc <laughs> dài. dài, dài. dài này nhưng mà bên Nhật tụi à, món này ít đúng không? Ừ, ít ở bên đấy là ít ăn nên là anh cũng không không không không nhớ là, là bên đấy cũng hầu như là không thấy có ấy nhỉ. Yeah. Ờ, ngày xưa ăn, ăn nhiều cũng, bên Nhật cũng à, ăn nhiều. Anh đang ờ, ừ. ừ. ừ. Đúng nhau đi cà phê ấy đi. Em gọi trà gừng mà. Trà gừng à? Anh cà phê nâu ờ, đi. Vâng. Tuệ cái gì nhỉ? Anh uống gì đấy? là Sam đọc luôn cả được cả chữ tiếng Việt nha mọi người nhỉ để mà người nước ngoài à, nói tiếng Việt Chị rất là khó tại vì nó có dấu mà Facebook em là Khánh Tình ấy Khánh Tình à, à, có bạn bè có bạn bè có, có. Mọi người biết Dương Hoàng <laughs> Dương Và cái này phải cắn ở đất nước mặt trời mọc rồi <laughs> Anh em ơi Vì sao mọi người lại nói đất, đất nước mặt trời mọc À nhá mọi người lưu ý là bỏ vỏ vào đây nhá à. Vì sao bỏ rất là sợ khi nhìn thấy người Việt Nam ăn hạt này và vứt vỏ lung tung Đúng rồi à. Đấy <laughs> người ta nói là, là, là, là ý thức nữa là rất là quan trọng bên Nhật người ta ăn uống là người ta hay vứt vào thùng em rác. Em Nhật này bán tiếng Nhật sao nào? <laughs> Arigato à, Đúng rồi Arigato mọi người đúng với câu chào anh à, ờ, ngồi ăn cơm thì mình sẽ học một chút tiếng nhật về câu mời rượu các kiểu vì khả năng mấy câu đấy mình sẽ sử dụng nhiều <laughs> biết mỗi anh biết mỗi sakilome rồi sakilome cái gì đằng sau đó nhỉ sakilome. uống hết đi là cái gì nhỉ cam tệ iki nhỉ sakilome iki Iki à, uống rượu đi Sakarame ừ. Iki ừ. uống hết đi à. Ừ. Iki là uống hết à. Iki là uống hết Sakarame Iki nó có nhiều nghĩa đúng không ừ. nó nó nó sử dụng ừ. hết và không không không để lại đấy đúng không nhưng mà cũng có nhiều vùng nó khác nhau đấy vùng ví dụ ở trong miền Nam ấy, tiếng lại hơi khác một chút à ừ, tiếng à. Nhật à, tại vì là cũng như ở Việt Nam mình này này à. thì tiếng giọng miền Bắc và giọng miền Nam miền Trung nó Từ hơi khác, khác nhau. nhau và phát âm cũng khác khác Đúng, nhau khác nhau mà bãi cà phê à, mới lên này mọi người nha có cả mật à, cho em uống rồi à tình uống cà gừng à trà gừng mật ong còn Giang thì với Tuệ để chuyên gia cà phê Đấy bên Nhật mình cũng thích uh, hay uống cà phê ở Comini ấy Người ta hay bán tự động vào uống một cốc cà phê nóng rồi ra Xong mà lên, lên uh, lái xe là đi công việc thôi Đây là buổi trưa mọi người cũng nấu cơm ở đấy là là mình mua ăn chín luôn đấy ở bên Nhật đa số là người ta không không bán quán như ở Việt Nam nhiều nhiều này à. người ta lại hay uh, chỉ có vào Family Mart thôi hay đi vườn ăn buổi sáng đúng không nó được ngày đâu à, sao cô hàng này hi được cô hàng này băng cô hàng là sao hết ừ. sáng đơ, à? đơ hai lần hôm qua thì không đơ một sáng là sinh tố bơ nhưng mà thực tế là là là là ở bên nhật là không có ừ, không có luôn thế là bây giờ sam là thuê trọ ờ, mình à vâng hitori đệ vâng thuê trọ mà mình ừ. 恋人は <laughs> không có nhìn ảnh có luôn này hỏi có người yêu chưa <laughs> em đi siêu không <laughs> tôi đấy chỉ đoán thôi đúng không anh hiểu ạ tôi biết tôi quan trọng là người ta phải đoán là chính thôi chứ cái, cái kiểu là... cái cách biểu cảm đấy à lúc anh là đang ngắm mây qua cửa sổ nghe anh Giang hỏi là anh biết rồi <laughs> chứng chứng tỏ là tệ là kia khả năng là cũng ờ, đã từng uh, tiếp xúc với Sam nhiều nên là, là biết. anh em biết hết tiếng Nhật đấy nhưng mà ờ, không thích thể hiện thôi đúng rồi không nói thôi <laughs> để xem có gì nói xấu mình không ấy tình uh, biết mỗi cái từ gì nhỉ <laughs> <laughs> chết ghê rồi ghê rồi ở Việt Nam à, hai hỏi ừ. em có gửi vào chưa đúng rồi mà bên Nhật không không hỏi những đúng rồi bên Nhật rất là kỵ cái vấn đề mà tuổi tác bên Việt Nam mà trai ý nhiều nên là người ta sẽ sử dụng câu nhiều bên Nhật là <laughs> cũng như là cái cái um, thông tin của người con gái ít khi người ta hỏi với lại người con trai cũng vậy thôi thì vì cái đấy nó rất là kỵ ví dụ đơn giản mình đi với bạn gái mình hỏi tuổi bạn gái là không nên đấy thì con gái Nhật sẽ rất là kiểu nó không không được hài lòng lắm không được vui nhưng mà người con Việt Nam ấy thì là người ta hỏi thoải mái cắn dương cho nên ừ. không cắn đúng rồi bên nhà là anh biết mà ho ờ. dù anh đi chơi bạn gái hoặc là mọi người bên đấy anh ít khi hỏi với lại mọi người thế luôn ngồi chỗ này chỉ hỏi tên hỏi tên với là mình sống ở đâu và công việc làm gì nên khi gặp nhau thường thường là thứ bảy chủ nhật mới được mọi người mới được nghỉ cơ sau không đóng rồi bắt đầu mới gặp với nhau đấy như Sam tham này là thành ra là rồi là Ôi, mình quên uh, cái cái cuộc sống ở Việt Nam rồi nên là cũng không ngại nữa nên là nói chuyện nó thoải mái gặp nhau đầu tiên là bên Nhật không không hỏi cái gì nhỉ à, em bao nhiêu tuổi đúng rồi đúng rồi Đã. Dạ. không hỏi thông tin không lấy thông tin Đã. Dạ. không nghĩa là không hỏi thông tin của ừ, con gái Nhật như thế là sẽ cover quấy rối à không gặp quấy rối như kiểu Đó là, là không lịch sự thôi không lịch sự ấy ừ. thường thường con gái nhật với người nhật người ta hay giấu người muốn ờ, nói thông tin thông tin của mình ừ. là cái cá nhân thế là hôm nay có gì uh, Sam thông cảm nhé <laughs> em quên rồi <laughs> đa dương về được giá <laughs> đa số em quên Đấy, nên là tếu văn hóa của người Nhật thì nó lại mang một cái thú vị hơn là nó không không kiểu như Việt Nam mình là kiểu hay nói xoáy, xoáy ốc ấy tiếng việt gọi là sách óc tàu ấy <laughs> nên là người ta cảm thấy khó chịu vâng. đấy cà phê đây uống được không được em thì có sành về đồ ăn thức uống đâu đấy là cảm thấy nó không ờ, đắng quá không chát quá không cay quá ừ. <laughs> được dông được thôi à, hàng đấy là chung đấy là bạn đấy à bạn của tụi à bạn của em bạn thanh hóa mà cũng đã thích thích sam rồi đúng không thích sam, trong lòng thích sam anh trung đúng ừ, anh đang cô gọi là cả nhì à, tốt tiền bộ uh, Samsung được đó nhưng mà em gặp nhau gặp nhau anh chưa là một đơn tôi mới một lần vâng, nhưng mà được cái là ai cũng quý Sam ai mà đã gặp Sam một lần là đều quý đều mến cả à, thì đấy mới bảo mà còn, bao giờ dễ thương mà còn nói nếu mà nói về yêu thì có những người chưa gặp còn yêu cơ mà trên nói là <laughs> gặp rồi nhỉ <laughs> cái đấy thì phải để, để phải để cô cô độ nói chuyện mới được à. chứ không bình thường mình nói chuyện không thì không phải là thích ngay được dạ, người Nhật phải có một cái suy nghĩ là trong trái tim người ta có thích con gái có thích con trai đó không tại vì con trai rất là nhiều mà đúng không kể cả Sam sang Việt Nam thế thôi dù có thể là yêu một người con trai Việt Nam cũng được lấy cũng được không sao nhưng cái quan trọng là Sam có muốn ở Việt Nam hẳn hay không hay lại muốn sang bên Nhật ở đấy Sam muốn ở, ở Việt Nam Sam ờ, có thích ở Việt Nam không thích lấy chồng ở Việt Nam không có thích ở đây ờ. không lâu dài không Chắc là em bên em <laughs> dạ, mà Sam có hai chị em gái nhỉ hai chị em gái thôi nhỉ em á ừ hai chị em gái em có ba ba anh em ba anh em à còn anh trai nữa à Bằng anh trai nữa anh trai và em gái à em, chị gái em em úc ừ. ừ. chị gái anh trai là lấy vợ rồi hả lấy vợ rồi còn chị là chị gái là cũng chưa lấy chồng em chưa lấy chồng dạ. à. <laughs> nhưng mà dạ, ở, dạ, ở bên em. nhật thì chỉ kiểu là ví dụ như anh trai em mà lấy vợ ấy ừ. có ra ở ở tách với bố mẹ không hay vẫn ở cùng à bây giờ sống riêng sống riêng à sống riêng thế cả cả sau này bố mẹ già rồi cũng thế à bố mẹ cũng vẫn ở riêng à bố mẹ ừ bố mẹ em bên này anh vợ chồng anh trai ấy Đấy. Vâng. thì về sau này có về ở cùng nhà không à về rồi sống riêng sống riêng à biết gì biết gì nhỉ ít xuân nhỉ biết gì biết gì sao đấy bây giờ kiểu ở nhà giờ còn cả còn hai cô em gái nữa rồi nhỉ nên trai cái trai lấy vợ là cái côn rồi nhà nhà cùng nhà chưa ở cùng chưa là ở cùng nhà, nhà san to không mấy tầng không biết không biết <laughs> oki desu ga yeah oki desu ga à, ờ, em ở ở non tôn thì chắc là là to nhà to to nhà to à, to. À, sam tỉnh chín ba nông thôn thành thành phố thì không to à nhưng mà nhà làm bằng gỗ hay là bằng xi măng xin làm gỗ hay là xi măng xi măng bê tông nó là nhà xây ấy nhà xây hay nhà gỗ オラ木木をずってそうそう木コンクリートココンクリートそうコンクリートコンクリートも使ってるそうそうそうそうゴゴなゴゴはcái gì nhỉ? có một chút không có đi ừ, gỗ một chút sao có cái hình ảnh nào về ngôi nhà của mình không như nào về lại không biết ngôi nào <laughs> thì đang hỏi à, nhà em Sam là được xây bằng nhà xây hay là bằng gỗ thì được không có là là xi măng xi măng xây dựng ờ chút gỗ là ki khi là gỗ xi măng ừ, xi măng concrete được à xi măng so, là concrete bê tông nấm gỗ là xi măng ki ki <laughs> thì uh, muốn được ờ, xem nhà của Sam không biết là Sam có chụp ảnh hay không có cả ba mẹ không gia đình không dạ, không có nói xem nhà được rồi <laughs> không bị riêng tư quá đúng rồi Đấy ừ. là đang xâm xâm xâm phạm quyền riêng tư là mình chỉ tò mò xem là cái hình ảnh ngôi à, làng nhà cửa Nhật. bên đấy trông nhìn thế nào. nào vì em chưa ra nước ngoài bao giờ đúng rồi thế là tuệ à, cũng hỏi đấy cũng cũng là đúng đâu bởi vì tuệ cũng là Nhật, là kiên ấy mà muốn tìm hiểu về cái văn hóa phong tục tập quán của người nhật mà biết đâu đấy sau này tuệ sang đấy du lịch thì sao nhỉ có điều kiện thì đi luôn chứ đấy để vâng, đấy trong bên đấy là sam này hướng dẫn viên luôn du lịch luôn <laughs> hả không có này không có à? này <laughs> dạ hôm à. nào bảo chị gái gửi cho sam nhá bảo chị gái có ảnh ở nhà ấy gửi ảnh cho... của nhà ừ, ở nhà sam ấy hôm nào cho anh xem xem nhà sam trông như nào <laughs> Sam em đang khoe là em Alo. mặc áo kimono à. Vâng vâng, đấy mà đấy rồi Tín sắp này nhiều thế À nhiều quá Nhiều quá Thằng nhìn cái ảnh này tìm rất là lâu Đúng rồi Em à, mặc kimono thì à. khai gì này Thì ăn cưới của anh trai À ăn cưới của anh trai à, thì nào của Nhật Bản anh trai là ờ, chắc là mét bảy mấy mét, cũng rất là là là, thấm, à, thấm bảy thấm bảy trường hợp cái bà bà và Sam đúng không? ở đây Satomi cũng đã trên kênh Phương Vai Tham khá là nhiều lần rồi chị đã mét sáu rồi Sam ngày mai uh, tối nay thì sẽ khai mạc lễ hội đây là chị gái của Sam đúng không ngày mai thì chị có các hoạt động uh, bên lề nữa thì mình ờ, sẽ dẫn uh, Sam mẹ với lại Sam. em uh, Tâm đi uh, chơi hội nhá và ghi hình cho các bạn xem nhá các bạn nhớ đón xem trên kênh Ruben Sam <laughs> mới nhặt té té lên đấy ừ, cũng uh, chia chua muộn muộn rồi mọi người ạ em là về anh em phải ăn cơm để cho Sam à của anh Thôi cứ để đấy mọi người dọn xong đây em đi xem đi chuyển lên anh này Cả coi của người Nhật luôn ừ. vứt ra được mình mình cảm ơn cảm ơn nhé để gửi anh nhớ pia cho quán nhà của mỹ nhé ờ lần sau được giảm năm phần trăm ông lần sau thì anh được giảm em em em đến đây chục lần rồi mà vẫn chưa được giảm lắm chắc có lẽ là giang à, với mọi người cũng à, phải di chuyển đi ăn cơm trưa đấy chắc là giang cũng à, xin phép được khép lại cái video của giang ngày hôm nay thôi xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo